chi ra như này là chi mình tiền cả đấy bao giờ chi thì là các các các bà có thể là ứng ra cho mình trước hoặc cái gì đấy thì các bà cho tiện hơn đấy chứ còn thì để cho một người cầu cũng chả có bao nhiêu có mấy trăm bạc mà thì cứ để cho cái bà lịch thư ký à, bà lịch là kế toán của người nhiều tuổi bà giữ cho được theo tôi thì tôi cũng có ý kiến thế thì còn mọi người như thế nào cũng có ý kiến có lẽ như này cho nhanh này có khả năng tôi nghe nó vỡ lẽ rồi yeah. Dạ. chúng ta vẫn là đổi văn nghệ của người cao tuổi thế thì cái quỹ này nhưng mà ta nhớ là cái quỹ của đội văn nghệ vẫn chỉ hoạt động cho văn nghệ không được chia sang cái khác tình cờ nha mọi người nhá quỹ của chi hội của cái sự giúp đỡ dạ. nó đỡ lắm cán bộ lắm lắm ban ngành lắm báo. không thế không được chứ còn miễn là đừng có lấy quỹ của văn nghệ lấy của văn nghệ phải chi cho văn nghệ phải không ạ có được không ạ vâng vâng nhân chị thế thì mà thiếu quỹ như thế này chúng ta có bao nhiêu nhỉ 560 và tôi nguyên chi hội trưởng người cao tuổi cũng sẽ trước khi nghỉ chi hội trưởng mà đồng chí Tiến thay cho chi hội trưởng người cao tuổi thì tôi ủng hộ đội văn nghệ một triệu đó tức là chúng ta có một triệu sáu trăm à, năm trăm sáu mươi nghìn vào vòng nhá thế là nó là tôi gửi cho uh, bà định chủ lý sản Tiến ạ. À. Thôi thì ờ, tôi cũng ờ, chả có bao nhiêu, tôi cũng xin ủng hộ được văn nghệ 200 nghìn đồng nữa. Bà Giang ông ông ông phụ một triệu bà Giang 200. Đấy, còn thì những nhà còn ờ, sau chúng ta sẽ đi kêu gọi như Hảo Trâm thêm vào để chúng ta có cái cái cái, cái kinh khí để hoạt động nè, để son phấn. Để tiếp lời cái lời của các vị lãnh đạo thôn và và cũng có tuổi thì tôi xin có ý kiến như sau. Thế thì rất là vinh dự được à, ban lãnh đạo thôn và câu lạc bộ người à, câu lạc bộ văn nghệ thôn lai là bầu tôi làm đội trưởng thì tôi à, thích lắm tôi vui lắm tôi thích lắm thì đi <laughs> bởi vì là mình là cái lớp kế cận mình mình phải sông sáo hơn mặc dù là tuổi đời của bác hiệp của bác hiệp là rất là cao rồi nhưng mà tôi thấy rằng là qua những cái đợt văn nghệ vừa qua thì chúng ta cũng phải thầm cảm ơn bác hiệp rất là nhiều người cao tuổi thôn lai bây giờ tất cả chị em chúng ta phải cố gắng tích cực hơn nữa để làm sao mà uh, sang năm có cái cuộc giao lưu video này hay là sắp like nhá cuộc giao lưu tốt video và hay nhất ờ, cắt uh, video nhá đạt được cái kết quả cao trong cái